Thế này sẽ một giao diện như này thì giao diện mặc định là tiếng Anh. Anh em nào thì Anh chưa tốt, em qua sang góc phải trên cùng này, anh em bấm biểu tượng ba dấu chấm dọc cho mình ha. Kế tiếp chọn dịch này để thế này, dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt nha. Ok, đầu tiên nhận được một số điện thoại, anh em tiến hành nhập số điện thoại chính, số điện thoại thường xuyên chúng ta liên lạc vào nhá. Sau đó anh em tạo mật khẩu cũng như là xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Kiếm nữa ở mục mã mời, mã thiệu thì em giữ nguyên cho mình ha. Sau đó mục gắn anh em nhập dãy số bên phải vào này và cùng nhấn vào đăng ký để tiến hành tạo một tài khoản hoàn toàn miễn phí 100% ha. Ok thì sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì em tiến hành đăng nhập như bình thường nha. Thì nó sẽ một thông báo như này. Đó thì em có thể đọc nha. nhấn vào tiếp theo này. Rồi thì em quan sát này, đây chính là giao diện trang chủ của app này và chúng ta cũng đã nhận 2000 TX hoàn toàn miễn phí luôn nha. Và chỉ để thêm ấy là 2000 TX này app chuông cho ta luôn nha. Rồi kéo xuống tiếp này, ở đây sẽ có rất nhiều các mục thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết từng mục cho anh em luôn nha. Kéo xuống tiếp nữa sẽ là ví tiền cũng như khuyến mãi này, rồi tham gia để trở thành triệu phú tròn này, hay là dữ liệu nền tảng này,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 Ok thì đây là ví tiền tử Binance của mình Thì chỉ thêm ý, anh em nào chưa có tài khoản Binance thì mình sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nha. Khi em đăng ký qua link đó thì sẽ giảm ngay 10% phí dịch ha Thì ở giao diện trang chủ của Binance anh em nhấn mục ví cho mình này Kế tiếp chọn rút nha Ok sau đó ô tìm kiếm anh em tìm kiếm cho mình từ khóa là đồng coin TDK Kế tiếp anh em nhấn vào gửi qua mạng lưới tiền mã hóa này rồi sau đó sẽ làm một giao diện chuyển tiền như này. Thì đầu tiên nhất ở mục địa chỉ anh em thấy này dán địa chỉ vì cái vừa nãy của anh em chép kia vào đây ha. Thì ở mục mạng lưới sẽ tự động cướp mạng lưới là Tron TC20 ha. Sau đó mục số lượng anh em tiến hành nhập số thì em muốn nạp vào app kia nha. Em lưu ý nhé là min nạp trên app kia sẽ là 5 tx ha. Rồi mình sẽ nạp 50 đấy chẳng hạn này. Sau đó anh em quan sát ở mục số tiền, số tx em nhận được này là 49 tx nha. Tức là phí mạng lưới đây là một tx đó sau đó anh em nhấn vào nút ở góc bên phải dưới cùng này kế tiếp chọn xác nhận cho mình ha thì sau khi chuyển tiền xong rồi em quay trở lại và nhấn mục Recharge cumulative để xác nhận rằng mình đã chuyển tiền rồi nha rồi mình sẽ loát lại trang này Ok thì em qua sát này ở mục TRX Deposit Quantity là mình đã nạp 49 TRX thành công vào app này rồi nha. Thì đó là cách nạp tiền vào app này, cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ? Thì sau nạp tiền xong rồi, tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho anh em cách chúng ta kiếm tiền nha. em nhấn mục trading này, từ thương mại này. Cái tiếp anh em quan sát này, ở đây có 8%, 8% nghĩa là sao? Là chúng ta sẽ nhận được 8% trên tổng số tiền, số tiền em đầu tư nha. Và cứ sau 24 giờ, tức là một ngày, anh em sẽ rút tiền được một lần nha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 thì một con sao này ở đây sẽ có level 1, level 2 level 3 cũng như hiện lên thông tin của tất cả người đã đăng ký quần link của anh em nha. Và chia sẻ thêm ý, là đối với level 1 thì em sẽ nhận được 13% từ người mình giới thiệu ha. Tương thế level 2 thì em sẽ được 5% và cùng level 3 thì em sẽ được 2% từ người mình giới thiệu nha. Thì đó là những cách kiếm tiền chính của cho em này. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục rút tiền nha. Anh em quay trở lại một hôm này, tức là trang chủ này, kế tiếp nhấn vào withdrawal, tức là rút tiền nha thì em quan sát này ở đây chúng ta sẽ có hai tài khoản để rút tiền là tài khoản basic cao và promotion nước cao dù đây mình rút tiền qua tài khoản basic cao tức là tài khoản cơ bản mình nhấn chọn vào này cái tiếp em quan sát ở mục daily withdrawal limit tức là giới hạn rút tiền hàng ngày của mình ở đây mình có thể rút tối đa là 2,45 thế nha lên mình sẽ điền vào mục câu tờ này tức là hạn ngạch là 2,45 nha sau đó mục address anh em tiến hành dán địa chỉ phí tdx của anh em trên các sàn hoặc phí điện tử như Binance, Tronet, rồi Alert, vân vân và mười mười hạn ví dụ như đây mình dán địa chỉ ví tên của mình trên sàn Binance này sau đó anh em nhập mật khẩu đăng nhập mật khẩu lúc chúng ta tạo tài khoản vào đây ha và cùng nhấn vào confirm để xác nhận rút tiền này rồi lúc này sẽ thông báo là submit success tức là chúng ta đã rút tiền thành công rồi nhá ok bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance của mình xem tiền xem TLX của mình đã được cộng hay chưa ha thì em quan sát này là mình cũng đã nhận 2,45 TX thành công rồi nhá thì em có thể nhấn vào để xem thông tin chi tiết này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 hẹn lại tất cả anh em trong những video chia sẻ tiếp theo của Bonsai. Bye bye. Xin chào.